alo các vị có nghe không rồi nghe được rồi sáng nay chúng ta sẽ học về, ờ, về thọ quán niệm xứ sáng nay ta học về thân với lỗi thân quán niệm xứ à, nó gồm các vấn đề gồm các vấn đề ha thì cái vấn đề ở đây là mình phải biết luôn cái tiếng chuyển phạn kêu là cái gì nha ừ. gồm cái vấn đề đầu tiên là cái gì với cái vị ghi để họ sẽ quên nha một đó là anapana anapana là hơi thở rồi cái vấn đề thứ hai nó là Iriya um, Bhattha là các sinh hoạt các tư thế sinh hoạt các tư thế sinh hoạt Iriya Bhattha nó gồm các tư thế sinh hoạt lớn nhỏ à, có tên hoặc là vô danh rồi cái số 3 đó là bốn cái ờ, tỉnh giác bốn phép tỉnh giác ha bốn phép tỉnh giác là xâm và chân nha rồi cái số 4 là particle bốn là thể trượt đáng gớm ha. mã đơn là particle particle particular manas manasikara rồi số 5 là số 5 là dhatu tú manasikara tức là tứ đại quán à, ai mà mê ca cổ nghe nó tứ đại quán là cứ tưởng cứ nhớ tứ đại quán là là một một, một loại ca từ ca điệu giống như là khổng minh tọa lầu bình xa lạc nhạn tứ đại quán ừ. vậy đó ừ. rồi số 5 là tứ đại quán nữa số 6 6 là gì ta số 6 là Sivatthika có nghĩa là các cái dạng tử thi ừ tổng cộng là 6 ha 6 loại thì à, các vị mà có đọc vô trong bản chú giải các vị sẽ có người thì ngạc nhiên có người thì trách à, có người thì nặng hơn chút là giận à, ủa tại sao mà sao không có thấy tôi dịch hết cái chú giải thì tôi nói lần nữa là có những cái chú việc có những cái phần chú giải có những bài kinh á, mà cái phần chú giải nó quan trọng đến mức mà gần như là tôi muốn để nguyên như vậy để mà tôi dịch riêng thí dụ như Kinh mô karachat người miến điện đó họ dịch và họ chú thích riêng quỹ đó không là khoảng 600 trang thì tôi có cái tâm nguyện đó là tôi sẽ làm một cái quyển gọi là tinh hoa tuệ quán đó. thì tôi gồm tôi dịch luôn chú giải một số bài kinh như là kinh ờ, đại phương quảng tiểu phương quảng hay là chú giải kinh đế thích sở vấn hay là chú chú giải của kinh đại niệm xứ chú giải của kinh đại duyên ừ. thì hôm nay tôi giảng bài cho bà con nhưng mà tôi mong rằng những cái câu nói này nó sẽ trở thành ra là một cái lời dặn dò để mai này lâu lâu quý vị thấy lâu quá mà sao tôi không có nhắc gì tới cái đó thì quý vị nhắc chừng ai nói rôm rôm nó nhắc là ngày xưa như sư có nói là sư sẽ dịch cái đó bây giờ sư nó làm chưa ừ và sẵn ở đây tôi cũng xin nhắc luôn bà con đó là tôi không biết bà con đông đâm là gồm những cái lứa tuổi nào à, những vị nào mà, mà quá lớn trên 60 mà nghe này chắc lẽ ngậm ngùi nhưng mà ngày sẽ lại phát cái ngày nó có những cái ngậm ngùi nên có và có những ngậm ngùi không nên có à, đó là trong đời tu của một tăng ni hay là phật tử á, nên có 7 năm tu vô lượng tâm và 7 năm tu niệm xứ ừ. thì nếu một người có cái duyên lành ba la mật con lành đó, thì tu phải nói là rốt ráo 7 năm tứ niệm xứ đó à, thì mình có thể có thể đó là mình xác định được mình cái ba la mật mình ở thể đâu mà tôi phải nói là rốt ráo nha chứ còn cái kiểu mà mà mà mà cà lơ xích sụi ví dụ như các vị còn nhớ ba hạng hành giả không alo các vị còn nhớ ba hạng hành giả không bậc hạ là tu theo giờ thí dụ như bây giờ tôi uh, sáng thì tôi ngồi hai tiếng tôi đi hai tiếng đó, rồi chiều cũng vậy đi hai tiếng ngồi hai tiếng còn ngoài cái đó ra là tôi muốn làm thì tôi làm tôi nấu nướng làm vườn đi shopping đi coi phim đi nghe nhạc đi quán bar đi nhảy đầm thì cái đó gọi là bậc hạ có nghĩa là ngoài cái giờ tu ra đó thì muốn làm gì làm bậc trung á là ngoài cái giờ đã định ra đó thì chỉ làm toàn là chuyện tốt thôi đó gọi là bậc trung thí dụ như ngoài cái giờ mà mà thiền ra ngoài giờ kinh hành thiền tọa thiền hành ra đó thì cái bậc trung đó, người ta chỉ có nghe pháp nghe giảng kinh đi tụng kinh đi coi kinh đi quét dọn ờ, rồi nói chung sinh hoạt cá nhân rất là đàng hoàng sạch sẽ và ngoài cái sinh hoạt cá nhân ra là chỉ có làm việc thiện thôi bố thí cúng dường tụng kinh quét chùa dọn tháp thì cái đó gọi là bậc trung à, còn cái bậc thượng thì sao bậc thượng họ đập bể đồng hồ bậc thượng á đập bể đồng hồ tháo đồng hồ liền đó gọi là bậc thượng nhớ nha bậc thượng là liền bỏ đồng hồ đập bể đồng hồ có nghĩa là họ không có tu theo cái đồng hồ và người bậc thượng họ gần như là họ không có lý do gì xài tới cái đồng hồ hết vì sao là vì buổi sáng họ thò chân xuống giường đó là bắt đầu họ niệm rồi nha họ đã đã niệm và đối với cái người bậc thượng á, thì cái chuyện mà ngồi theo giờ là chuyện funny là chuyện buồn cười nha là tại sao là bởi vì đó đối với người bậc thượng đó họ coi cái chánh niệm nó giống như hơi thở vậy đó mà hơi thở thì nó vốn đâu có cái thời khắc nào mà thở và không thở đâu ừ. họ coi ờ, cái chánh niệm nó chính là hơi thở chính là đời sống họ coi hơi thở chính là cơ hội để làm làm con người bởi vì đối với người chánh niệm họ thấy cái đời sống thất niệm là không phải đời sống của nhân loại không phải đời sống của một cái chúng sinh cao cấp tôi nói rất là nặng nghe nhưng mà phải nói đối với người chánh niệm thì họ hiểu rằng sống thất niệm là cái thấp là cái nếp sống thấp kém là vì sao là vì cái loài bàn xanh ấy, cái loài sa đọa đó cái thứ tà kiến cái thứ nhất xiển đề đó họ không có biết Phật pháp họ mới sống phóng dật phóng phất phóng vật thất niệm chúng ta không có một chút lý do nào để sống thất niệm hết một chút lý do cũng không có nha chúng ta không có một chút lý do nào để sống thất niệm và đó là cái gọi là con người đó là phải sống có chánh niệm còn nếu mà mình mang thân người á, mặc áo mặc quần có nhà có cửa ăn uống thì có muỗng nĩa tô chén đàng hoàng nhưng mà mình sống thất niệm á, thì cái tâm của mình so với tâm con thú nó không có khác nhau bao nhiêu vì sao vì con thú nó là tham sân si ha? thì mình cũng tham sân si ái mạng kiến ha? À, mà mình tưởng là mình sang con thú nhưng mà lật cái cái bản đồ a tỳ đàm ra ở đây cái trong room có ai mình có học a tỳ đàm có cái bản nêu uh, chi pháp cái việc lật cái đó ra vì coi tôi nói đúng rồi nói sai nha mình nghe người ta nói mình tin cái đó cũng không có hay đâu bây giờ mình cứ lật kinh ra hay mình mở cái bản nêu rồi mình coi coi cái tâm của cái con con chó con heo con mèo con chuột đó, nó khác cái tâm của người bất thiện chỗ nào nó khổ cho nó thiệt cái nó giận nó khổ là khổ nó giống như tôi, tôi nói không biết bao nhiêu lần tôi nói mình đi nghe pháp giống như đi bác sĩ vậy đó đi bác sĩ mà mong nghe cái điều tốt lành thì đừng có đi nha đi bác sĩ là mà mong bác sĩ nói cái điều tốt lành là đừng có đi bác sĩ bởi vì bao giờ cũng vậy đấy mình đi bác sĩ để mình nghe toàn chuyện buồn thì mình mới nên đi chứ tự nhiên tôi đang ngon làm mắt gì tự nhiên tôi lấy tiền tôi cúng cho bác sĩ à giàu không có bệnh mà đi bác sĩ cũng tốn tiền vậy cho nên là mình đi bác sĩ không phải để nghe cái điều tốt đẹp mà đi bác sĩ để nghe cái điều buồn điều sợ điều lo âu mới, mới, mới, mới đúng người bác sĩ chứ đi bác sĩ mà để nghe bác sĩ khen ông đẹp quá bà khỏe quá thì cái đó đi chay chi nha yeah. Ừ thì ở đây cũng vậy đó là mình phải nói thiệt với nhau đó là mình phải có can đảm mình thấy rằng cái đời sống của người thích niệm ấy, nó khác con thú ở chỗ nào mà nếu mà anh sống mà anh giống cái con gì anh gì anh sống mà anh giống cái loại nào thì anh chết sẽ đi về cái loại đó thí dụ như anh sống anh có định anh có định mạnh anh có từ tâm mạnh anh có hỷ xả mạnh thì anh giống phạm thiên rồi đó anh chết mới về với phạm thiên nha còn anh á, là thích hưởng thụ nhưng mà anh lại cũng có lòng phước thì anh giống chư thiên cõi dục thì anh chết đi vậy chư thiên cõi dục đó thì tôi nói tôi nói nữa nữa là cái gì buồn đó thế chưa còn anh sống mình chỉ biết là đói ăn khác uống được cái trong máy rồi ừ, khả năng phản vệ phản vệ cái nghĩa là phản ứng và tự vệ đó thì mình giống con gì thì hả mình giống cái con gì á thì mình chết về về chung sống chung với mấy con đó nha thí dụ như mình thất niệm mà mình hung dữ thì mình làm mình xâm vô làm cái loại ăn thịt sống còn mình thất niệm mà mình thích ngủ hiền lành u u li li thì mình sẽ xâm vô làm cái loại ăn cỏ còn nếu mà phước kém nữa đó thì xuống ra sâu một chút làm trùng làm dế làm à, bướm làm ong đó đại khái như vậy nhớ nó rõ ràng như vậy nó rất là khoa học tức là anh giống cái gì thì anh về anh sống cái loại đó ừ và ở đây các vị nào mà dốt cách mấy cũng phải đồng ý với chúng tôi một chuyện là cái xứ lạnh đấy nó có những cái loài côn trùng rồi có những cái loài chim muôn thú vật của xứ lạnh mà xứ nóng á, thì nó cũng vậy nó cũng có những cái loài côn trùng và chim muôn súc vật thích hợp với xứ nóng à, rồi cây cối hoa cỏ các loại nấm các loại củ rễ nó cũng vậy cứ là ở xứ nào nó cũng có cái loại thích hợp với loại nó cũng có những cái loại động thực vật khoáng vật mà thích hợp với cái thổ nhưỡng của cái thổ nhưỡng và thời tiết của cái vùng đó thì các chúng sanh y chang như vậy mình có nội dung như thế nào thì mình sẽ tìm về mình cộng sinh và cộng trú với cái những cái chúng sanh mà nó tương ứng tương hợp với mình nha cho nên mình tu tứ niệm xứ là sao là mình gọi là bỏ dần những thói quen mà thấp kém để mai này nếu không có thành thánh thì cũng không có về cộng trú với mấy cái loại thấp kém nè tôi nói chuyện nhỏ xíu lạc đề thôi mình mang cái não trạng của người tàu ấy đi đâu cũng um sùm khạc nhổ xả ra thì với cái não trạng đó bây giờ mà có đi di cư đi định cư nước ngoài có đi qua bên thụy sĩ bên đức mà sống hả? thì mình phải một hai thế hệ mình mới bỏ được mình mới lột bỏ được cái cái não trạng mà xả rác ha khạc nhổ ha hút thuốc bừa bãi ha rồi ăn to nói, nói lớn trong những cái chỗ mà coi như là công cộng vì sao là bởi vì mình quen cái môi trường nào thì mình rất khó mà chuyển sang môi trường khác nha mà mình muốn thích hợp thích nghi với môi trường khác là mình phải có sự thay đổi nha phải có sự thay đổi cho nên là trong ba hạng hạng hành giả đó hạng một đó là hạng bậc hạ bậc hạ có nghĩa là ngoài cái giờ mà thiền thiền thiền thiền thiền hành là thiền tọa ra đó ha muốn làm gì thì làm à, còn cái hạng bậc trung á, thì ngoài cái giờ đã định ra đó thì mình chỉ làm toàn diện đàng hoàng không nhưng mà có thể thất niệm có thể thất niệm và riêng về cái ông bậc thượng thì không cái ông bậc thượng nó là coi như là ông không có đồng hồ tu thiền mà không có đồng hồ tu thả cửa có nghĩa là ông tu không có đồng hồ không có đồng hồ reo không có đồng hồ đeo tay coi như là cứ bỏ chân xuống giường đó là bắt đầu là phải chánh niệm làm gì biết đấy mà cho đến đến chừng nào mà lên giường ngủ mà bắt đầu là chim hẳn vào giấc ngủ thì thôi chứ hãy còn nằm ngáp ngáp trên giường là tiếp tục chánh niệm đó đó là bậc thượng ừ. rồi thì ở đây chúng tôi ờ, kể cho các vị nghe một số chuyện là bên bắc tông á, thì họ nói rằng là lục tổ huệ năng á, tức là tổ thứ sáu của của của tổ thứ sáu của tàu mà tức là tổ thứ 33 của thiền tông ấn hoa đó thì khi mà ông là một cái người tiều phu mà ông ông coi như là thất học mà ông tình cờ ông đi nghe nghe ta tụng kinh mà tới cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm có nghĩa là tâm không bám vào đâu thì nó mới thành tựu cái đạo nghiệp lớn thì ông nghe như vậy là ông, là ông ngộ ngộ ngộ bước một rồi sau đó mới đi tu rồi mới ngộ bước hai với về, về tổ bằng nhẫn cái đó chuyện khác nhưng mà tại sao tôi kể chuyện ông ở đây là chỉ vì là ừ, nếu mà nói trong kinh nam tông mình á mình có duyên làm nhiều đời đời sau mình sinh ra mình chỉ nghe một câu kinh nó chạm vô trong cái cái cái cái, cái nhược của mình nó tự động mình bắt vậy giống như bồ tát đắc đạt chỉ nhìn thấy một cái xác chết nhìn thấy một người già một người bệnh nặng đó là coi như đã chạm vô được cái chỗ nhược cái ngày bỏ ngôi đi tu thì trong kinh tiếng niệm xứ kể rằng có một cái ông thiện nam tình cờ ông đi ngang cái chú xứ của mấy vị mà tỳ kheo đó ông đi nghe có một câu thôi là này các tỳ kheo cái gì không phải của các ngươi đó thì hãy lìa bỏ nó nhờ vậy các ngươi sẽ được an lạc một câu thôi nha cái gì không phải của các ngươi đó thì hãy lìa bỏ nó đừng có ôm ấp nó thì nhờ vậy các ngươi sẽ được an lạc hạnh được sẽ được hạnh phúc cái gì không phải là của các ngươi sắc không phải của các ngươi thọ tưởng hành thức không phải của các ngươi đó là những cái do duyên mà có có rồi phải bị mất ừ, nó không phải là bản thân các ngươi mà nó cũng phải là quyền nó phải nó phải là sở hữu của các ngươi nha thì ông nghe được có cái, có cái câu đầu tiên thôi chứ chưa chưa nghe hết bài kinh đó. cái gì không phải của mình thì bỏ đi thì vị này nghe như vậy lập tức tôi xuất gia liền vị này lúc đó suy nghĩ một cái điều rất đơn giản à thì ra đó giờ mình hiểu lầm hay chưa thì ra đó giờ mình hiểu lầm thế là vị này đi xuất gia còn ở trong râm mình mình đã nghe biết bao nhiêu lần rồi ha thì mình có giật mình hay không thì cái nên chuyện nên chuyện của quý vị nha thì tại sao mà tôi hứa sáng là tôi giảng thân quán mà tôi điên vòng quá xa thật ra nó không quá xa tôi đang giảng thân quán đó mình tu thân quán niệm xứ để làm chi để mình ngộ ra rằng cái chữ của hồi đó đến giờ đó thật ra nó là cái gì cái tay này nè của mình cái mình này là của mình cái móng tay mà mình đi làm neo này là của mình phải không cái móng chân này là của mình cái làn da bụng này là của mình phải không cái làn da mặt cái môi này là của mình à, những thứ mà mình chăm sóc mình rửa rái mình vệ sinh mỗi ngày đó là của mình đó cho mình nghĩ như vậy nhưng mà khi mình là một hành giả tứ niệm xứ thì mình mới thấy cái chữ của đó nó mỉa mai nó bẻ bàn cỡ nào quý vị nó phủ phàng cỡ nào tại sao nó mẻ mai nó mỉa mai mà nó bẻ bàn mà tại sao nó là phủ vàng tại sao vậy là vì chỉ cần bị stroke nằm rước một cái thì cái làn da mà bình thường mình chăm sóc đó bây giờ ai ngắm ai ngắm hồi đó giờ mình sẽ mụn mình sẽ bị vết nám vết thâm đúng không à, mình làm đủ cách để mình chăm sóc nó để chi để cho người ta nhìn dạ yeah. bây giờ không cần chết không cần chết chỉ cần bị nằm yên một chỗ thôi thì lúc mình mới hiểu cái làn da mặt lúc đó ai nhìn tôi không biết quý vị có hiểu tôi nói không chưa chết chỉ cần nằm liệt một chỗ thì ai nhìn cái mặt mình nữa mà trang điểm ừ. à, ai còn ai nhìn nữa rồi những cái quần là áo lụa giày dép những cái thứ mà xưa giờ mình mình mình mình mình mình mình, mình đầu tư đó mình invest rồi đó mình mua sắm để mình mình, sử dụng mình trưng diện khi ra phố bây giờ mình nằm liệt thì những cái đó ai ai ai còn nhìn thấy nữa có dịp nào mình đặt chân ra tới ngoài cửa nhà nó đâu mà xài nha thì lúc đó mình mới thấm thía cái chữ cũ nó phủ phàng như vậy và chưa hết mình cứ nghĩ nó là của mình nhưng mà nó đau ngoài ý muốn nó bị tê nó bị mỏi ngoài ý muốn cho nên cái thân quán niệm xứ nó là một trong bốn cái cái cửa để mà mình bước vào mình quan sát cái con người thật của mình cái con người thật mình có bốn cửa để mình đi vô mình quan sát thân thọ tâm pháp mà thân nó là một cửa đừng coi thường nó nó nói nó là một cửa nhưng mà khi mình đã lọt vô trong nhà rồi đó thì cửa nào cũng giống nhau thôi nha à, cửa nào cũng giống nhau thôi khi nào đã chứng thánh rồi đó thì thì thấy hết còn mà còn ờ, chưa chứng thánh thì mình thấy người thì hợp với cửa đông người cửa tây cửa nam cửa bắc nha nhưng mà mà chứng rồi đó thì đã thì có nghĩa là đã lọt vô bên trong cái nhà rồi thì coi như là cái cửa nào cũng vậy thôi nha nào vậy thôi thì đầu tiên là cái hơi thở cái hơi thở nó được xem là cái dấu hiệu thường trực của sự sống không? nó sâu sắc lắm cái đề tài hơi thở thì nó sâu sắc ghê lắm tại sao nó sâu sắc là bởi vì đó một cái ông tổng thống mà ông giáo hoàng mà chỉ cần mất thở trong 5 phút thì cái tổng thống và cái giáo hoàng nó không còn nữa nha chắc các vị hiểu rồi không cần tôi tôi giải thích nha tổng thống giáo hoàng nha mà quên thở trong 5 phút thì cái tổng thống giáo hoàng đó nó không còn nữa mà nó chỉ còn là cái di hài thôi cái di hài thôi nha biết trong trong trong mình mình có, có biết cái chữ di hài không ta alo trong trong trong mình biết cái chữ di hài không đó có nghĩa là cũng con người đó hồi nãy ổng còn ổng ổng còn thở đó, thì mình mình mình thấy ông đang nằm vậy mình nói ở ờ, tổng thống đang nằm nghỉ ha. đức giáo hoàng đức đại Đà ma đang nằm nghỉ nhưng mà chỉ cần mấy vị đó quên thở 5 phút thì mình đâu có còn kêu đức nữa mà mình phải thêm là di hài đức giáo hoàng di hài đức ông tổng thống di hài đức đại Đà ma đang được hồi nãy là nằm bây giờ đang được hoàng cái vị coi nó bẻ bàn không chỉ cần quên thở đó là nó là, là, là, là cái ngôn ngữ người ta xài cho mình nó đã khác rồi bây giờ nó qua tới di hài hồi nãy là nằm bây giờ đang hoàng đang được hoàng tại tại đâu đó uh-huh. rồi cho nên cái hơi thở đó nó đặc biệt chỗ khi mà mình bởi vì chính vì nó thường trực chính vì nó thường trực cho nên khi mà ta quan sát nó có nghĩa là ta cũng thường trực quan sát cái câu này phải ghi nè vì hơi thở là cái thường trực nên sự quan sát nó cũng là việc thường trực à, nó đặc biệt cho đó vì hơi thở là cái thường trực nên sự quan sát nó cũng là việc thường trực cũng ừ, là việc thường trực có nghĩa là dầu cho mình ngồi thiền trong một tiếng hay là hai tiếng thì trong suốt thời gian đó mình không thể nào mà mình lơi là được hết là tại vì nó nó nó dầu muốn rồi không nó cứ ra và dầu muốn rồi không nó cứ vào mà nha và chính cái hơi thở đó nó là cái cơ hội tốt cái việc mà quan sát hơi thở là cơ hội tốt nhất để bà con thấy rằng ồ thì ra cái thân này nó giả tạm đến như vậy nó giả tạm hết như vậy hơi thở có ra mà không có vào là xong sự nghiệp cỡ nào cũng phải bỏ lại tình yêu quyền lực quan hệ xã hội ha bao nhiêu thú vui của cuộc đời ha trăng sao hoa lá ừ. tất cả phải bỏ lại hết cho nhân gian khi mà hơi thở nó có ra mà nó quên vào nha và cái điều này chỉ có hành giả quan sát hơi thở ra vào mới cảm được thôi còn cái kẻ mà coi như cả ngay mà tung tăng tung tăng rồi bây giờ lâu lâu cái ghé cái mông vô ngồi nghe giảng chút thì không có thấm bởi vì mình đâu có trải nghiệm được cái cái cái cái cái cảm giác của một người sống chánh niệm mình không có cứ sống chánh niệm với hơi thở thôi các vị sẽ nghiệm ra được nhiều cái điều ly kỳ lắm các vị sẽ nghiệm là một chuyện à thì ra nó chỉ là vậy thôi và cái cái cái cái kinh nghiệm quan sát hơi thở trong tứ niệm xứ là như thế nào chúng ta có đến 800 cái lời hướng dẫn khác nhau từ các thiền sư nhưng mà nói chung á, là nó như thế này hít thở tự nhiên các vị còn nghe không hít thở tự nhiên chỉ quan sát không can thiệp hay điều khiển đó cái nghe cái này mới quan trọng hít thở tự nhiên à, để phổi à, hết hơi à, thì tự nó có nhu cầu hít vào khi phổi đầy nó sẽ tự có nhu cầu đẩy ra có nghĩa là tiếp nạp và giải phóng à, tiếp nạp và và giải phóng là nhu cầu tự nhiên của phổi nhẹ hành giả chỉ nhẹ quan sát à, nhờ vậy mới thấy à, thân sống được á, là nhờ hơi thở và hơi thở chỉ là cái nhu cầu sinh học ừ. do duyên mà có ừ. vậy cái mạng sống của ta đó chỉ là do duyên đó hành giả cái cảm nhận cái đó không có can thiệp dạ, vì có ý can thiệp ừ, điều khiển sẽ không thấy được cái tấm vô ngã tùy duyên của thành và chính ý muốn ừ, can thiệp ấy là tham ái đó cái này là phải ghi à, phải ghi vì á vì cố ý cái chữ cố mà tôi tôi tôi viết là lộn nha chữ cố vì cố ý can thiệp điều khiển thì sẽ không thấy được cái tính vô ngã tùy duyên của thân và chính cái ý muốn can thiệp ấy đó nó là tham ái yeah tham ái cho nên nó là hành giả chỉ để phổi mình nó tự có nhu cầu nó tự hoạt động theo nhu cầu ha? để phổi hoạt động theo nhu cầu và mình đứng ngoài khoanh tay hoặc là chấp sa mông nhìn nó đây là cách nói thôi nha chứ ngồi làm sao mà chấp sa mông được nhưng mà đại khái là mình là mình chỉ là kẻ bàn quan nhìn nó cái phổi khi mà nó cạn hơi thì tự động nó có nhu cầu hít vào à, và khi nó đầy rồi đó nó đầy trong một khoảng thời gian bao lâu tùy người thì tự động nó sẽ có nhu cầu tống ra à, nó có nhu cầu tống ra à, nó có nhu cầu tống ra và khi nó tống ra đến một cái mức nào đó thì cái phổi nó lại tiếp tục có nhu cầu nạp cái luồng hơi mới vào và giả gọi là chỉ việc nhìn thôi và ở đây có một cái chuyện rất là quan trọng mà tôi muốn bà con lưu ý là có những ngôn ngữ mà các nhà cả à, ngôn ngữ học họ gọi là ngôn ngữ cấp thấp có nghĩa là những ngôn ngữ không có chia à, không có chia không có chia cấp à, không có chia chặt chẽ danh từ động từ à. thì những ngôn ngữ được gọi là những ngôn ngữ cấp thấp vì sao vậy vì cái ý tứ diễn đạt của nó không có được chính xác ừ. còn có những cái ngôn ngữ mà nó có chia à, cách này cách kia trong danh từ động từ như là nga à, rồi latin rồi tiếng đức à, rồi tiếng pali tiếng sanskrit ừ, nó có chia hết nó chia tiếng pháp chỉ tháng tiếng pháp khó là khó vậy chứ không có bì được cái sự chặt chẽ của tiếng nga tiếng latin tiếng đức và tiếng tiếng tiếng pali tiếng sanskrit ừ thì tại sao tôi tôi nói lạc đề này tôi muốn nói rằng ở trong tiếng bali đó khi mà diễn đạt thì bắt buộc đức phật phải chia thí dụ như ngài nói là vị tỷ kheo đang thở ra, khi đang thở ra vị tỷ kheo biết rõ rằng tôi đang thở ra không biết tôi nói rồi tôi muốn nghe kịp không ta khi đang thở ra vị tỷ kheo biết rõ rằng tôi đang thở ra ừ. thì asasati là thở ra à, là thở ra nhưng mà khi mà đức phật này diễn tả đó thì thì ngài phải phải phải chia chứ ngài phải chia asisami là tôi đang thở ra cái kẹt vậy đó tôi đang thở ra mà mình thấy mình thấy cái chữ tôi nên mình nghĩ rồi vậy là đúng rồi là tôi thở mà không có phải tại vì cái ngôn ngữ nó ngôn ngữ có chia cho nên trong trường hợp này người ta phải chia à, là phải chia theo cái ngôi thứ cho nên nó khi mình dịch trên tiếng việt thì mình phải chỉ là tôi giết là tôi thở tại tiếng anh nó không có chia chặt chẽ như vậy tiếng anh nó là du thở nè rồi tôi thở nè họ thở nè nó thở nè tất cả đều là một hình thức thôi tiếng anh chỉ có thì thôi nó chia động từ tiếng anh là chỉ có khác biệt nhau về thì thôi nha chứ còn trong trường hợp này nè thì phải nói là là giống nhau nó không chặt chẽ ừ, không chặt chẽ tiếng Bali là cò là rất chặt chẽ đang thở ra dài vị tỷ kheo biết rõ rằng tôi đang thở ra dài để khi mà ngày ngày nói như vậy thì bắt buộc là ngài phải chia chứ mà chính vì chia đó mình thấy cái chữ mí đó là mình nói rồi vậy là tôi thở thế là chàng là bèn quan sát hơi thở của mình bằng cái khái niệm tôi biết đâu ra mới nghe đó là một cái chuyện đại kiện cái chỗ này cái chỗ rất là sâu kín rất là vi tế nha có nghĩa là tất cả các bản dịch à, vì tôn trọng cái nguyên văn cho nên chỗ này cứ đẻ điểm này ra mà cứ là tôi đang thở không mà không có tôi mà là đang thở ra chứ không phải là hiểu không tôi đang hiểu gì hiểu giùm tôi anh tôi giảng qua chỗ khác chứ, chứ bây giờ tôi thấy cái gì mà cứ bư bư như tôi khổ quá hiểu không có nghĩa là đang thở ra chứ không có tối nhưng mà tại vì cái, cái động từ Bali người ta chia nó chặt chẽ như vậy rồi cảm ơn ba mẹ rồi xong đó nhớ nha cái chuyện đó rất là quan trọng rất là quan trọng chỉ ghi nhận là là cái hơi thở ra đang thở ra có thở ra thở vô có thở vô chứ không có cái vụ mà tô ta ở đây mà cứ kẹt ở chỗ là, là cái động từ rồi là chuyện nhất chuyện thứ hai tu tứ niệm xứ dầu đề mục nào thân thọ tâm pháp cái mục đích là gì là để thấy rõ cái danh sách tức là cái thanh tâm của mình nó là gì và nó đang ra sao phải ghi tu niệm xứ để thấy thân tâm là gì và đang à, ra sao mục đích là phát hiện à, tam tướng trong đó thấy mọi thứ là vô thường là bất toại là vô là vô ngã à, mà ba khi khi cảnh này đó luôn bị che khuất trong cái tầm nhìn của phàm phu vì ba lý do đó cái này phải ghi nha số 1 à, vì bị ám ảnh bởi à, cái hình thức Ờ, liên tục à, mã hoặc đơn nha sanh tá tí sanh nha sanh nha này hai danh nợ này có có có dấu ngã trên á sanh tí sanh nha của danh sách nên không thấy cái tánh vô thường của chúng à, số 2 do bị ám ảnh bởi ừ, cái hình thức ừ, ừ, hình thức toàn thể mở hoặc đơn khana sanya của danh sách nên phàm phu không thấy được cái tánh vô ngã của danh sắc số 3 do bị ám ảnh bởi ở đây à, không số 3 là gì khác do thường xuyên thay đổi tư thế uh, sinh hoạt mở một đơn và bắp thác nên phàm phu không có thấy được cái tánh khổ của danh sắc à, tu niệm xứ là cái con đường à, lìa bỏ ba cái chướng ngại này đó bây giờ bắt đầu tôi giảng nha bắt đầu tôi giảng nè thứ nhất là bị ám ảnh bởi hình thức liên tục là sao mình thấy hồi nhỏ có đứa bé nó nằm trong bụng mẹ sao nó cái nó ra đời nó đỏ tươi à cái tóc nó thì thưa thưa mà cái da nó thì mỏng lắm rồi cái má nó nuôi nó thời gian cái da nó mặn mòi nó sậm sồi cái tóc nó đen hơn nó nhiều hơn rồi cái từ từ cái tay chân nó lớn hơn nó có ngắn tròn tròn tròn nó mập nó bự nó bụ bẩm nó kháo khỉnh rồi từ từ từ cái nó bò à, nó lật ngửa chứ nó lật ngửa rồi bắt đầu nó biết bò nó bò rồi bắt đầu nó mới đi nó biết đứng chận nó đứng chận rồi nó biết đi lẩm đẩm rồi bắt đầu nó biết chạy rồi từ từ lên từ từ từ từ từ, từ, từ lên cái mình kia nó mình nó con gái mình kia nó là con con con con con, con cúc con con, con lan gì đó rồi được con nai trai thì cái thằng thằng thằng thằng tứng thằng vũ gì đó rồi cái năm nay nó biết chạy rồi biết nói chuyện ờ, bập bẹ rồi rồi cái thời gian sau bây giờ cái thằng tứng bây giờ nó có râu rồi Ờ, con Lan bây giờ nó vậy thì rồi mình cứ suốt mình mình thấy nó không có một cái gì là gián đoạn từ một lúc nó trong bụng mẹ rồi nó đỏ hỏn nó chào đời rồi thì nó đi từ từ từ từ từ từ từ từ chính cái sự liên tục đó của danh sách làm cho mình không thấy rằng thật ra có một cái sự vô thường diễn ra trong từng nháy mắt nè à, rồi chưa hết à, mình rồi mình mới chuyển đời mình đó là do mình bị ám ảnh bởi cái sự liên kết liên kết liên tục mình bị ám ảnh bởi cái cái chuỗi liên kết cái chuỗi liên tục à. cho nên mình không thấy không có nhớ ra một chuyện là thế giới này là đồ lắp ráp có gì tưởng tượng giùm tôi cái gì trên đời này nó cũng là mình gọi đó là chiếc xe hay là mình gọi đó là dòng đời mình gọi đó là cuộc tình mình gọi đó là quyền lực tất cả đều là đồ đồ ráp không à nhà đồ ráp không mà nó ráp vì cái sự liên tục nó quá chặt chẽ nó quá khít khao đi cho nên á, mình mình không còn nhớ đến một cái chuyện là thế giới này nó là sự vô nó là một cái chuỗi à, tồn tại nó là một chuỗi tồn tại nó là một cái chuỗi hiện hữu mà căn cứ trên cái hình thức tổng hợp lắp ráp ghép nối của vô số các thành tố lớn bé rời rạc nhau ha lớn bé rời rạc nhau và chỉ có cái anh hành giả mà tứ niệm xứ đó thì ảnh à, bây giờ nói về đang nói thanh quán thì khi mà ảnh quan sát về cái hơi thở đó ảnh mới nghiệm ra cái đầu tiên này ảnh mới nghiệm ra à thì ra từ cái lúc mà nó còn đỏ hỏn trong nâu á nó, nó còn trên tay má đó mà cho tới bây giờ nó nó bốn chục tuổi rồi thì nó đã bao nhiêu lần là nó thở ừ? nó bao nhiêu lần thở ra rồi trung bình một một trung bình một tiếng đồng hồ là bao nhiêu hơi thở ra hơi thở vào À, trung bình chứ còn chính xác này không thể nào bởi vì cái cơ thể mỗi người mỗi khác có người thở gấp có người thở chậm thì mình không có nói được nhưng mà tính trung bình đó là một một một tiếng đồng hồ là bao nhiêu lần thở ra thở vào à. rồi một ngày đó là trung bình bao nhiêu lần thở ra thở vào rồi một tuần rồi một tháng rồi một quý à, rồi một năm thì trung bình nó là bao nhiêu thở ra vào và tôi đã nói rồi 5 phút mà nó quên thở thì coi như là cái gì cũng xong nha thì chỉ có cái anh mà anh tu tín niệm xứ anh mới thấy ra cái này anh thấy ra là thế giới này nó không thấy nó liên tục nhưng mà nó là rời rạc ừ, nó là rời rạc rồi cái thứ hai là do bị ám ảnh bởi cái hình thức toàn thể toàn thể là sao tức là mình nhìn qua mình thấy chiếc xe nó để chữ L là mình biết Lexus mình thấy để chữ C là mình biết chiếc Cadillac mình thấy nó để chữ double R thì mình biết đó là Rolls Royce à mà mình không có nhớ ra rằng nó không hề có cái chiếc xe Rolls Royce nó không hề có chiếc Lexus nó không hề có cái chiếc ờ, xe Cadillac mà nó là toàn là đồ ráp không bây giờ trong đưa cho thợ giỏi nó thao ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì không còn chiếc xe nào hết không còn, còn cái thùng xe là nó lấy hàng giỏ đá nó cắt nhỏ ra luôn là coi như xong hoặc là nó bỏ vô cái máy dập nó dập chẹp bẹp chẹp lép như con tép là mất cái vỏ xe luôn mất cái thùng xe luôn nha thì không còn cái gì hết à, nó còn nguyên một cái đống linh kiện mấy cái đồ phạt thôi chứ còn gì hết nhưng mà vì chúng ta bị ám ảnh bởi cái hình thức toàn thể uhm. hình thức toàn thể cái chữ khá ná là toàn thể cái chữ khá ná có nghĩa là mass yeah khá ná là mass nhớ nha bị ám ảnh bởi cái đó nó bị cái sự mà toàn cái hình thức hình thức toàn thể đó cho nên là cái hình thức toàn thể hay là cái hình thức tổng thể mình quên đi cái chi tiết bên trong là toàn đồ ráp không thôi nha thì chính vì mình bị ám ảnh cái này cho nên mình mới có là ông a bà b mới có tôi mới có của tôi nha chứ còn nó rời ra thì làm không có a không có b thì làm gì có của a làm gì có của b và tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái câu chuyện nó ám ảnh tôi là cái thằng cha mà thằng cha bị y, uh, ờ, tai nạn rồi nát cái chân rồi người ta thế cái chân của người khác đó ừ. thì cứ mỗi lần ổng tắm á ổng kỳ cọ đó ổng kỳ cọ cái chân ổng thì ok nhưng mỗi lần ổng kỳ cọ cái chân mà mà mà được người ta ráp vô ổng khó chịu dữ lắm không biết các vị còn nhớ cái chuyện đó không alo có nghĩa là cũng hai cái chân nó dính liền với mình mà một bên mình nghĩ ở cái chân nó theo mình từ nhỏ nó là của cha của mẹ cho mình thì mình không có ớn còn cái này là của cái người chết rồi không? của người chết rồi rồi tự nhiên đem gắn qua bên đây cái mình thấy mặc dù lúc gắn thì người kia mới chết thôi nhưng mà mình thấy nó kỳ kỳ mà chỉ kỳ kỳ là nó nhẹ chứ đúng là nó sợ thì đúng hơn nó sợ lắm à, quý vị tưởng tượng cho quý vị tưởng tượng là bây giờ quý vị mở cái bóp ra mà trong bóp quý vị ừ, có một cái cái key chain mà của người chết rồi là mình đã ớt rồi cách đây khoảng 15 17 năm về trước ừ, có lần chúng tôi đi qua thuyết pháp ở Louisiana có um, chùa đó chùa hội rồi cái ban ngày thuyết pháp phật tử họ tới đó, cái băng giảng xong là chín mười giờ họ về hết để mình ở mình chùa ừ, cái, cái chùa đó nó lạ lắm là bởi vì nó, nó, nó, nó có cái đường xe vô bên tay phải rồi ra bên tay trái cho nên cái chùa nó giống như cái ốc đảo vậy đó ừ có nó có con đường xe chạy bọc xung quanh chùa thì đêm đó tôi thấy có có xe vô mà không có xe ra cái tôi suy nghĩ hoài nó hôm nay hôm nay ăn cướp tôi mới kêu phật tử kêu cái bà hội trưởng mà mà bà bị bận máy bà không trả lời cái tôi mới kêu một cái người quen tôi mới nói chú lên là chú đó tôi kêu chú ơi ừ, tôi thấy lạ vậy đó thì ổng không có trả lời máy mà ổng để cái answering machine cái lời nhắn ở trong máy đó. thì trong đó nghe tôi nghe tiếng đàn bà nói thế này Ờ, hiện giờ là ờ, ờ, chúng tôi đang bận xin quý vị để lại tin nhắn mà quý vị có biết lúc đó đó là khoảng 12 giờ đêm mà bốn bề đó là rừng mà Louisiana nó có hai cái điểm đặc biệt một là cá sấu nhiều vô địch mà thứ hai nó là house house tức là nhà ma đó là Louisiana là nó nhiều vô địch không biết tại sao mà nhà bỏ hoang là nhà mà có tiếng là ma là Louisiana nhiều lắm mình cũng ớn năm nó mới có khoảng 30 tuổi cũng kể cũng già 30 già nhưng mà nó cũng ngán mà cứ kêu mà cái tiếng trả lời máy đó là chúng tôi không thể trả lời xin quý vị để là nhắn bởi vì cái tiếng oan cái tiếng đó là tiếng bộ của bà vợ ông chủ máy mà cái bà vợ ổng bị xe cán chết cách đây mấy tháng rồi rồi ổng thương vợ cho nên ổng tiếp tục ổng xài lại cái âm thanh đó có nghĩa là bả bả mất nhưng mà mọi thứ trong nhà giữ nguyên 12 giờ đêm mà tiếng một người đàn bà mình biết rõ ràng là nàng đã chết nha một trăm phần trăm là nàng đã chết vì tôi từng đứng trước cái bàn thờ của nàng chiều nay đó. chiều nay ông chồng chở tôi đi vòng xong rồi mới đi về chùa thuyết pháp và tôi cứ ghé nhà tôi đứng trước cái cái bàn thờ của nàng để rồi bây giờ nàng lại trả lời tôi nàng nói rằng chúng tôi đang bận có chuyện gì xin quý vị để lại là nhắn 12 giờ đêm mới chịu tưởng tượng không phải tôi kể chuyện rồi bu mà tôi nhấn mạnh cho bà con biết là nếu mà cái cô đó không chết á, thì cái âm thanh này hoàn toàn không có vấn đề mà cái vấn đề ở chỗ là nàng không còn nữa và tôi là tôi thiêu dệt cái đầu của phạm phu mà nó thiêu dệt nó thiêu dệt cái gì thay vì mình nghe mình chỉ biết đó là cái tiếng của người ta để lại nó thì không có gì đằng này mình thiêu dệt là mình thiêu dệt mình thiêu dệt nào là nàng bị xe cán chết mà chết kiểu gì nàng buổi làm buổi trưa đi mua thức ăn nè đi mua thức ăn rồi cầm thức ăn nó về cho chồng mình trên đường đi băng qua lộ đó không nhìn không biết nàng quên nhìn hay là cái thằng tài xế nó quên ngó mình không biết mà nó quất một phát là nàng đi luôn để rồi nàng không còn trên cái cuộc đời này nữa mà cái âm thanh thì vẫn còn đó hoa đào năm ngoái mà còn cười gió đông thì cái cái cái cái cái cái, cái sự ám ảnh về cái tính toàn thể đó nó trở thành ra một cái rào cản nó che khuất cái tính vô ngã ừ, của danh sắc ừ, có nghĩa là cái tính toàn thể đây là gì thay vì chúng tôi chỉ nghĩ đó là âm thanh à, nói theo thì đàm nó là cái sắc quý tiết ừ, do tâm tạo thì ok quá mà đằng này chúng tôi lại liên, liên, liên tưởng đây là tiếng nói của một người đàn bà bị xe cán chết khi mà tôi dựng lên một cái cái cái cái cái tượng đài quá lớn như vậy đó tự nhiên cái tính toàn thể nó nổi bật và coi như cái tính vô ngã nó bị chìm quất ok ở đây có người nói chúng tôi sợ ma tôi, tôi năn nỉ cái gì các vị đừng có tưởng là là là các vị ngon cỡ nào ma cao nhất xích phần cao nhất xích ma cao nhất trưởng có cái có nghĩa là mình tu cỡ nào thì ma nó cỡ đó cái gì biết không hiện giờ tôi đang ở Boston hiện ra nè đang Boston. mà cái nhà này nó nằm ở bìa rừng cái gì biết không à, cái này yếu ấn ban đêm nó là cũng ngại lắm nha một mình nằm ở trên, trên lầu thì cũng ngán lắm nhưng mà làm sư nó quen nhưng mà bắt đầu từ cái cái ngày mà mình đi mổ về đó bây giờ mình phải nghĩ tới cái chết nhiều mình thấy mấy cái khác nó nhỏ đi ừ. có lẽ không ai ông ông ông ông nào mà dám nói thiệt cho tôi mình sợ mình cứ nói mình sợ <laughs> mà cái sợ ma của tôi nó không giống các vị trong râm là vì sao là vì các vị do yếu bóng vía mà sợ các vị không biết nhiều về phi nhân mà sợ còn tôi ngại là vì tôi biết quá nhiều về họ hai cánh khác nhau nha chứ đừng có nghe nó sợ rồi mình tưởng các ông với mình giống nhau còn khuya nha mình sợ là vì mình không biết nhiều về họ còn ổng sợ là vì ổng biết quá nhiều về họ ừ. trong kinh nói đức phật á chí tôn chí thánh thiên nhân chi đạo sư tứ sanh từ phụ hả mà ở trong rừng một mình mà có đêm đó ngài đang đi kinh hành ngài thấy một cái con rắn mà nó to như là cái chiếc xuồng hả to như là cái chiếc xuồng mà hơi thở nó giống như là cái lò ren của ông thợ thợ thợ rèn vậy đó mà con mắt nó to như cái chén đỏ rực kia đó nó bò là chỗ nghề thì người đang đi kinh hành người thấy như vậy cái ngài mới nói người nói như lai biết ngươi là ai rồi có một trăm một ngàn lần như vậy thì cũng không có thêm được gì đâu người nói như vậy thì con rắn nó biến mất vì con rắn đó chính là ác ma thiên tử khủng khiếp chưa <laughs> các vị tưởng tượng thế tôn mà còn bị như vậy nó phá đến cái mức khủng khiếp như vậy giá yeah. to trong kinh đó nó to như chiếc xuồng như to như chiếc thuyền vậy đó mà hơi thở của nó giống như là cái lò ren vậy đó cái nó, cái nó phi phi như vậy đó con mắt nó như hai cái chén vậy đó mà nó bò tới chỗ ngày mà ngày đứng nghỉ ngày nói ngày như lai biết ngươi là ai rồi thì nó mới nghe nó mới biết mất kìa uh-huh cho nên trong rung mình có nhiều người cứ nói sợ ma niệm phật em lấy giờ tôi nói quý vị nghe quý vị rung ma mà còn hiện ra nhát ngày nữa mà dĩ nhiên nhát làm ăn được gì đâu rồi giống như gió thổi gió thổi trên núi gió thổi với đá núi làm gì được gì đá núi nhưng mà đại khái là có chứ đừng có nói mà niệm phật là ma nó không có xuất hiện cái đó là tào lao nha cái đó hiểu gì hiểu tào lao cái quan trọng không phải là mình niệm phật để ma nó không có xuất hiện mà là dầu cho nó xuất hiện thì mình cũng không có sợ nha tây nó có câu hay lắm cầu nguyện không phải để thoát nạn ha, mà để khi lâm nạn vẫn bình tĩnh đó cái câu này bà con phải xâm lên người nha cầu nguyện không phải để thoát nạn mà để khi lâm nạn á mình vẫn bình tĩnh cái câu này rất là phật giáo à, rất là phật giáo còn mà cái vị tưởng tượng ngài mu kiền liên là đệ nhất thần thông ha bà Uppalawana cũng đệ nhất thần thông đệ nhất bình ni ngài mu kiền liên bên tăng ha mà ác một nỗi là hai vị đệ nhất thần thông này là bị là đại nạn à, cái bà mà đệ nhất bên ni thì bị người ta cưỡng hiếp còn đệ nhất bên tăng là bị người ta thảm sát cái bị tưởng tượng là đức phật ở đâu lúc đức phật còn mà đức phật còn mà thần thông nó bị để đâu thần thông nó còn nguyên không có mẻ miếng nào mà cái nghiệp nó tới nha rồi cả cái dòng thích ca bị tàn sát cái bị tưởng tượng đi nha. lúc đức phật ở đâu ngày còn mà ngày còn mà trong kinh đó khi mà ngài đã can thiệp mấy lần rồi ngài thấy không xong ngài biết đây là cái nghiệp là ngài để yên thì trong suốt ba ngày trời trong thời gian mà dòng thích ca bị tàn sát thì đức thế tôn bị nhức đầu gọi là tàn khóc một cái cơn nhức đầu mà gặp người thương đó là chỉ có được chết đi nhưng mà ngày thì ngày ok ngày chịu đựng được trong suốt ba ngày thì nhức đầu mà vì sao là vì sao người bị nhức đầu không phải là do ngày thương nhớ căng thẳng lo âu không phải nhức đầu là vì, vì cái nghiệp trước ngày từng là một đứa bé trong một cái ngôi làng là là là, là đánh cá thì cả cái dòng họ của cả cái ngôi làng là nguyên một cái dòng họ người ta mới lấy thuốc độc người ta thả xuống dòng sông để mà giết cá thì ngài làm đứa bé thôi ngài không có trực tiếp nhúng tay tham dự nhưng mà ngài vui lắm thấy ờ, bỏ bỏ bỏ xuống bỏ bỏ viên thuốc xuống rồi mấy con cá nó nó nó chịu không nổi nó mới nhảy nhảy dựng dựng tưng tưng tưng tưng trên mặt nước ờ, rồi cái người lớn mình mới vớt vô rồi mấy con nào ăn ăn con nào bán bán đã lắm nhìn đã quá thấy cá tươi cá lớn cá bé nhảy sôi sói sói gì đó đã lắm à, thì cái đã đó đó nếu mà ngài không phải là phật á thì ngài đã bị cộng nghiệp trong cái cái lần mà thảm sát của dòng họ thích ca rồi nhưng vì ngài là bị chánh đẳng chánh giác mà là một phần nữa đó là ngài cũng không có trực tiếp nhúng tay cho nên ngài, ngài, ngài chỉ bị một cái quả nhẹ thôi tức là bị nhức đầu suốt trong cái thời gian mà quyến thuộc cái ngài bị bị hại nha à, cho nên á, tu tứ niệm xứ là sao tu tứ niệm xứ không phải là để thoát nạn niệm phật không phải là để thoát nạn thiền định không phải là thoát nạn nhưng mà đặc biệt pháp môn tứ niệm xứ là mình nhìn rõ cái bản chất của nhân thiện nhân bất thiện quả thiện quả bất thiện nha nhớ người phàm mình có hai cái khổ đó là khổ nhân và khổ quả hôm qua giảng rồi khổ quả là bị đói bị lạnh bị bệnh bị chửi à, nó là khổ quả còn cái khổ nhân á, là tham là sân là si khi mình bị người ta chửi đó là cái quả bất thiện nhưng mà mình lại tiếp tục mình gieo cái nhân bất thiện mới đó là mình nổi sùng lên mình chửi lại nó mình đánh lại người ta nha còn cái tứ niệm xứ đó là mình quan sát biết ở đây là cái quả khổ và hãy để cho nó tự kết thúc không có vì cái quả khổ này mà lại gieo cái nhân khổ khác à, còn cái người không biết đạo đặc biệt là phàm phu mình đó, thì mình có tới hai lần khổ cái quả nó khổ nó trổ là mình đã mệt rồi còn thêm cái nhân của khổ nữa là mình sân hận mình khó chịu mình bực dọc biết trong trong nghe kiểu đó cái quan trọng là chỗ này nha cho nên nên là tôi nhắc lại tại sao pháp môn tứ niệm xứ nó quan trọng tôi nhắc lại lần nữa đừng có mong mà tu thiền niệm phật để mà thoát nạn cái chuyện không có và đã nói rồi đức phật mà còn bị nạn mà thánh nhân mà còn bị nạn mà mình là cái nghĩa lý gì nhưng mà cái quan trọng nhất là sống bằng chánh niệm sống bằng trí tuệ để làm chi thứ nhất tình huống nào ta cũng bình tĩnh lỡ mà có phải xuôi tay nhắm mắt thì cái chết của cái anh bình tĩnh nó vẫn tốt hơn cái chết của cái anh hoảng loạn của cái anh mình mình, mình nổi nộ khí sung thiên nha dầu gì dầu mình lựa cái cách sống thông minh nhất ừ. thì tứ niệm xứ là quan sát nghĩa quan sát nhân vô quan sát quả quả hãy để cho nó tự kết thúc đừng để quả trở thành ra cái điều kiện cho cái nhân mới nó xuất hiện mà tu tứ niệm xứ là vậy đó chỉ có cái âm chánh niệm mình mới làm được chuyện này thôi chỉ có cái âm chánh niệm mới làm được chuyện này thôi và bữa nay giảng gấp cho nó xong cái thân quán thì hơi thở là một trong những cái đề mục nhỏ của cái pháp môn thân quán niệm xứ thân quán niệm xứ tức là nhìn cái thân này để mà phát hiện ra cái tạm tướng nha mà thân quán nó gồm có sáu một là nhìn vào cái hơi thở ừ. hơi thở thường xuyên có mặt cho nên muốn quan sát nó thì niệm cũng phải thường thường xuyên có mặt điều thứ hai chính hơi thở nó thường xuyên có mặt cho nên mình quan sát nó mình mới hiểu ra rằng cái tấm thân này thường xuyên bị lệ lệ thuộc nhân duyên cái chỗ này phải nhớ chính vì hơi thở thường xuyên có mặt mà mình lại quan sát cái thường xuyên đó cho nên mình mới hiểu rằng thân này là thường xuyên lệ thuộc nhân duyên chứ nó không có bảnh bảnh bao như mình tưởng đâu mình tưởng mình là bác sĩ là là mình kỹ sư mình giàu mình đẹp mình trẻ mình khỏe mình ngon lành mà không mình là cái giống giải gì đây nữa thì mình cũng thường xuyên bị lệ thuộc bởi các duyên nha chuyện đầu tiên nè mà không có thở là mình chết mà hơi thở nó có nhiều loại hơi thở dễ chịu và hơi thở khó chịu thở trong cái chỗ mà thông thoáng thì dễ chịu thở trong cái chỗ mà không có mùi bậy bạ đó là dễ chịu còn thở trong cái chỗ mà không thông thoáng bụi bặm ngọt thiếu hơi là khó chịu thở mà ở cái chỗ mà có mùi bậy bạ là khó chịu nha có bụi có khói có rác có rưởi là có chịu thì có quan sát mà nó mới thấy thân này do hơi thở mà có mà bản thân hơi thở cũng có lắm vấn đề nha mà nhớ lần nữa không can thiệp không tham dự không điều khiển khoanh tay đứng yên nhìn phổi hết hơi tự có nhu cầu sinh học hít vào khoanh tay nhìn hơi thở à, khi mà nó ở phổi một thời gian tự nhiên phổi nó có nhu cầu tống ra à, tự nhiên vậy không can thiệp à, và cứ nhớ rằng có ý muốn điều khiển hơi thở thì bản thân ý muốn ấy cũng là phiền não cũng là tham ái à, cho nên nếu không có tu tứ niệm xứ ngay trong từ hơi thở mình cũng rất có thể là là chuốt cái phiền não sinh tử tập khí luân hồi nha cho nên ở đây để yên không có can thiệp cái không can thiệp có hai cái lợi một là không thể để không để cái tham ái nó xuất hiện hai là nhờ vậy mình mới có dịp mình thấy ồ cái thân này nó mới của mình có nghĩa là nó do duyên mà nó có thôi yeah, nó do duyên mà nó có nhớ cái đó ừ. và một điều quan trọng nữa đó là khi cái này phải ghi khi tâm mới tu còn thô thiển thì hơi thở cũng uh, nặng nề dễ thấy ừ khi tâm có niệm và tuệ sắc sảo thì hơi thở cũng sẽ vi tế khó thấy hơn đó, cái cây này phải ghi mà ở đây ai dốt gì thì dốt nha nhưng phải biết cái chuyện này khi nào mà mình giận quá đó giận quá sợ quá vui quá ha cảm xúc mãnh liệt quá thì chắc cắn hơi thở có bị ảnh hưởng nha các vị phải đồng ý với tôi chỗ này và lý do tại sao mà bác sĩ nhất là mấy ông thầy đông y đó tại sao mình tới người ta không có bắt mạch liền dầu cho mình đi xe hơi hay là đi bộ à, thì người ta cũng bắt mình ngồi một chút là vì sao để cho đó cái, cái nhịp độ sinh học trong cơ thể mình nó lắng xuống và khi mình đi đường mình có thương có giận có sợ cái gì đó đó bây giờ nó để cho tâm sinh lý nó lắng xuống ha đó, thì lúc đó bắt mạch nó mới chính xác chứ còn mình đang mới vừa mệt hoặc là mới vừa đi đường biết trong đầu nghĩ cái gì đó trước khi mình vô phòng mạch đó ai biết đầu nghĩ cái gì vô nó nhảy lung tung bung đó thì làm sao mà bắt mạch chính xác được ừ, cho nên đừng có nói rằng cái tâm với thân nó liên quan liên quan chứ sao không liên quan ừ. giận quá cũng đứt đường máu chết giận quá cũng bị hết áp tắc bị trụy tim chết vậy thân tâm ảnh hưởng cho lắm thậm chí có tôi kể quý vị nghe đó ảnh hưởng đến mức mà có cái ông đó ông ông, ông coi như là, là, là, là ông việt kiều mà ông bị xe đụng ở sài gòn đó mà cái ông kia bên cali chết ngắt cái gì có biết gì đó không cái ông này ông việt kêu ông đi về sài gòn ông đi chơi sao mà bị xe đụng thì xe đụng ống xong xuôi rồi nó trong vòng có tiếng hồ sao lại ông bên cali chết luôn lý do là trước khi ông việt nam ông mượn ông kia năm chục ngàn bởi ừ. vì cái ông bên kia nghe nọ ông nọ mà mà mà, mà, mà bị xe đụng mà ông bên đây ông lên máu ông đi luôn ừ. <laughs> <laughs> cho nên, <laughs> cho nên, cho nên đừng có tưởng mà mà thân tâm âm mà ảnh hưởng ảnh hưởng kinh khủng như vậy. là một người đi xe đụng sài gòn mà một người ở bên à, bô sa bên phúc lộc thọ cái ly nó lăn rồi nó chết mới ghê chứ ừ à, mà tôi còn nhớ một chuyện nữa là có cái ông đó ông coi như là bị bệnh tim nặng lắm bữa đó cái ông bị à, cũng bị hết tắc bị trụy tim gia đình mới chở vô bệnh viện mình trước khi em vô bệnh viện thì ổng có mua mấy tờ giấy số mà sau ông đi bệnh viện thì con ở nhà nó dò nó mới biết nó trúng nó trúng coi như mấy chục triệu á mà gia đình thì đang gặp khó khăn về tài chính thì mấy đứa con nó bàn nó nói trời đất ơi ba mà biết được cái này ba biết mình giải quyết được ờ, nợ nần rồi thêm nhà có mấy chục triệu chắc ba vui lắm thì ờ, thằng út nó, không có được ba bệnh tim mà lo quá ông bệnh mà bây giờ ông vui quá ông, cũng đi luôn cũng kẹt cái bàn tới bàn lui bây giờ biết sao ta cho không biết ông vui thì thì thì, thì ông bớt bệnh à bất bệnh mà cho ông biết là ông đi luôn thì sao khổ quá cuối cùng cái bàn viết lọt bàn tới ông mục sư mục sư mà hay lui tới gia đình đó nó nói mục sư mục sư nó ôi dễ mà nó để tôi cái ông vô bệnh viện ông thăm cái ông ờ, ông kia ông, ông vô ông hỏi thăm rồi bắt tay bắt chân cho đã xong hỏi ông có nghĩ mình là một ki tu hữu không ông nói dạ, dạ biết chứ tôi tôi thờ chúa mà ừ. hỏi ông có biết rằng là mọi thứ ở đời là do chúa tạo không nó biết chứ tôi biết mà biết tôi biết chứ ông có biết tất cả niềm vui nỗi buồn trên đời này giàu nghèo vinh nhục sang hèn á, trí ngu là do chúa cho mình không nó biết chứ tôi biết chứ kiểu ông ông có nghĩ rằng là chúa có thể cho ông nghèo mà chúa có thể cho ông bị phá sản không nó biết chứ ừ. còn nếu bây giờ mình tình lình mình chúa cho ông là mấy chục triệu rồi ông ông ông ông có có có có có, có, có cảm kích chúa không ờ, mà ông có tin gì nó có thể xảy ra không nó có chứ cái gì là chúa cho được chúa lấy được mà lấy được cho được gì bình thường vậy ờ, là ông bây giờ là ông bình tĩnh phải không ông bình tĩnh ông bình tôi rất là bình tĩnh thì coi như là ông nói, à, nếu vậy thì tôi báo cho ông biết là là, là, là tôi, tôi hỏi ông một chuyện thôi nếu bây giờ ông trúng số đó ừ. Ừ, ông trúng vài chục triệu thì ông sẽ làm gì với số tiền đó thì ông, ông kia nói à tôi thấy nhà thờ ở địa phương mình nó nghèo quá đi cho nên nếu mà tôi đúng số thì tôi cúng uh, một phần ba để mà sửa lại cái nhà thờ thì ông vừa nói xong niệm mục sư cũng lăn đùng ra ông chết bị ông là mục sư cũng bị bệnh tim nữa ừ. thì chuyện này phải là chuyện tào lao mà tôi muốn nói cho bà con biết rằng đó là cái tâm của mình cái thân của mình nó có ảnh hưởng rất là quan trọng người ta chỉ hứa cúng một phần ba sữa nhà thờ là lên mục đó ông mục sư nó lăn ra ông chết rồi nha cho nên mình tu tập hơi thở là sao buổi đầu á niệm yếu tuệ yếu hơi thở thô thiện, thở như trâu như vậy đó à, như bò vậy đó thì nó dễ thấy mà tới một lúc nào đó khi mình niệm sắc xảo tuệ sắc xảo niệm là sao niệm có nghĩa là cái khả năng mindfulness khả năng mà ghi nhận cho nó bén còn tuệ là sao tuệ có nghĩa là biết biết nhanh biết kịp thì này là danh này là sắc danh sắc biết này là tham nè sân nè biết này hơi thở dài này biết hơi, hơi thở ngắn nè thì cái cái tuệ đó cái đó gọi là trí nha thì cái cái cái cái cái cái, cái niệm là biết rõ hơi thở còn cái tuệ là biết rõ bản chất nó là gì nha một cái niệm là biết cái gì đang xảy ra mà tuệ là biết cái đó là cái gì mà nó ra rõ vậy phải ghi niệm là biết cái gì đang phải phải phải phải, phải ghi, ghi, ghi, ghi gì dễ lòng phải ghi tuệ là biết cái gì đang phải ghi sao ta niệm là biết cái gì đang xảy ra tệ là biết nó là gì biết nói gì hiểu không niệm là biết cái gì thí dụ như tôi đang thở rồi tôi biết tôi thở nhưng mà tuệ thì nó cho biết rằng cái này không phải là tôi không phải là của tôi mà nó chỉ là bốn đại thôi nha đó là niệm và tuệ thì khi mình niệm mà tuệ mà nó sắc sảo á thì cái hơi thở nó cũng nó cũng vi tế theo nhớ nha cho nên sẽ có một lúc hành giả thấy làm như là hơi thở nó không còn nữa không sao hết đừng có nghĩ là nó mất không có cứ tiếp tục theo dõi ở mũi và ở môi ừ. có vị thiền sư thì đề nghị là ở bụng như vậy thì ta có ba điểm để ghi nhận hơi thở là bụng mũi môi bụng mũi môi hả sự kỹ tái sống mà, mà, mà. bụng mũi mũi môi yeah, dạ, rồi cứ như vậy và tôi xin nhắc lại bao nhiêu kinh nghiệm của thiền sư đi nữa thì gom chung lại chỉ là cũng có cái cái cái cái niệm nhà cũng củng có cái niệm và cái tuệ trong hơi thở thôi chứ còn mà mà mà mà mình thêm quá nhiều chi tiết á, thì coi chừng nó đi xa cái lời Phật nhớ nha cứ chừng đó thôi ừ. rồi tiếp à, quên nó sẵn tôi nói luôn bên miếng điện mai này có gì qua một cái dòng thiền cái dòng thiền Sun luôn á ha bên bên văn cung người ta có những kinh nghiệm rất là kỳ thí dụ như mình mới vô tu các việc khuyên mình nên thở mà thở cái kiểu tập thể dục thở mà ra tiếng á vậy đó họ cố ý là họ đặng chi họ cột cái tâm của mình họ muốn cho mình á là kháng khích vô trong cái hơi cái tiếng đó cái hơi đó ừ. rồi từ từ từ từ cái là mình quen rồi thì thôi mình không cần um sùm nữa nhưng mà nó khổ chỗ nhiều người nó quen rồi nó cứ chơi um sùm mà ha nó khổ vậy đó ừ, rồi còn bên cái truyền thống ngày ma si thì ngày dạy cái phòng xẹp biết phòng biết là xẹp biết là phòng biết là xẹp rising falling rising falling thì cũng hơi kẹt nha cũng hơi hơi kẹt thì kẹt đấy nghĩa là với một số người thấy cái đó họ thích nhưng mà đối với một số người cái đó nó trở thành ra là cái sự ràng buộc trong khi cái đề mục tứ niệm xứ nó rất là linh hoạt nó rất là sống động có nghĩa là sao theo dõi hơi thở như là hơi thở thì nó tốt hơn là mình ừ, áp đặt gán ghép là nó những tên gọi những khái niệm nhớ nha ừ, cái này rất là quan trọng đó là như vậy thì cái đầu tiên của đề về một thân quán niệm xứ là quan sát hơi thở không thêm bớt thiêu dật nó làm sao cứ quan sát nó như vậy không can thiệp điều khiển không thêm bớt thiêu dệt à, rồi xong cái thứ hai là gì ta thứ hai là hoài nghi chữ ý rỉ giá đó tiếng Bali có nghĩa là sinh hoạt hay là sinh hoạt hoạt động à, nó từ cái động từ là ý ý gì iriyati iriyati ha như còn cái bát thá đó bát thá nó có nghĩa là men nè hay là quê à, quê à. có nghĩa là con đường hay là cách thức như vậy ý rí gia ba thá đó nó có nghĩa là tư thế sinh hoạt à, nó là gesture là posture gesture à, nhớ nha tư thế sinh hoạt à, thì cái cái oai nghi ở đây nó gồm có có hai đại oai nghi là những cái tư thế chánh à, đại oai nghi à, có bốn à, là đi đứng nằm ngồi còn tiểu oai nghi là tất cả à, cử động có tên uh, hoặc uh, vô danh cái này đã giải thích rồi nha ừ. tất cả cử động vô có tên và vô danh thí dụ như là mình gãi nè rồi mình à, trà xoa rồi mình à, uống nước nhai cắn nuốt le lưỡi ờ, nháy mắt nghiến răng à, khạc nhổ thì tất cả những cái đó nói chung à, ngoài cái đi đứng nằm ngồi ra thì được gọi là tiểu quay nghi ừ. thì một cái người mà sống không có chánh niệm không phải là hành giả tín niệm xứ á, thì họ sẽ không có thể nào họ ngờ được một điều kỳ dị lạ này là khi ảnh sống chánh niệm hả trong từng cái sinh hoạt cái cử chỉ hả, nhỏ lớn như vậy á anh được một cái sự an lạc lạ lùng lắm ha và nói ra bà con trong rơm này có thể nhiều người không có tin bẩm sinh quý vị là người không có thông minh ha nhưng mà ngộ lắm khi mà sống chánh niệm như vậy đó các vị nhớ giỏi hơn và các vị hiểu ra nhiều cái chuyện mà trước đây quý vị không có hiểu nó đơn giản thôi là tại sao là vì ờ, nhiều khi không phải mình ngu mình chậm gì đâu nhưng mà không phải mình ngu mà tại vì mình thất niệm mình thất niệm mà đức phật đã từng dạy cho ông bà la môn săn gà đó quá săn gà đó quá ngài dạy rằng đó là ổng hỏi ngài chứ vì sao mà hồi nhỏ ổng học mau mà nhớ lâu còn bây giờ đó thì học lâu mà lại mau quên là sao hồi nhỏ thì học mau mà nhớ lâu còn bây giờ học lâu mà quên mau thì ngài mới nói rằng nó là giống như là một cái tô nước mà nó bị bỏ màu á thì làm sao mình nhìn xuyên suốt được vô cái đáy đáy cái đáy tô được cái tô nước mình nó đang bị sôi sục cái tô nước mà nó có bùng sình à, thì cảnh cáo thì làm sao mà ngó thấu bên dưới được cũng vậy một cái tâm mà nó bị tâm tham bị cái cái thả tâm mà nó bị sân bị si ấy, thì nó nó kỳ cục lắm không? mà khi mình có niệm á, thì cái tâm nó yên nó lắng à, thì cái yên cái lắng đó nó cho mình nhiều cái khả năng mà bản thân mình á mình ngờ không được nha yeah để khi mà hành giả buổi đầu á tôi nói rồi hành giả đầu đừng có quán chiếu gì tôi đang nghĩ vậy dẹp ba cái vụ quán chiếu vậy buổi đầu cứ niệm thôi cứ dở chân biết là dở chân ờ, rồi đặt chân xuống biết mà không phải là mò mò ra ra không có nhà cứ vẫn sinh hoạt với tốc độ bình thường vậy đó làm gì biết cái đó biết biết cái đó giờ nè xuống dặn cái rồi nước biết dặn rồi nước rồi đưa cái chén vô rồi bắt đầu xoay cái chén rửa nè rửa biết cái tay mình nó đang biết cái ngón tay mình nó đang quét trên cái cái cái, cái, cái, lòng chén biết rõ quét biết biết rõ biết ừ. không có quán chiếu gì hết lâu ngày á thì tự nhiên quý vị có được một cái sự bén nhạy lạ lùng lắm nhưng mà mình tu thiện phải để mình kiếm cái sự bén nhạy đó mà cái quan trọng nhất là mình sống chánh niệm vậy để mình kịp thời nhận ra nhiều điều sau đây thứ nhất điều thứ nhất nhận ra rằng mọi thứ không đứng yên nó luôn luôn vô thường theo duyên có nghĩa là nó vô ngã mà luôn luôn mọi sự nó luôn bị đẩy đi về phía trước đó được gọi là khổ à quên nữa khổ trong tam tướng ha? không phải là thứ khổ cảm giác mã hoặc đây không có phải là suffer hay là pain mà là pressure tức là sức đẩy nha cái sức đẩy nhớ tiếng Pali kêu là bi lanh nát nhớ nha khổ trong tam tướng nó không phải là thứ khổ cảm giác mà nó là pressure có nghĩa là sức đẩy cái sự đè nén à, giàu muốn hay không nhé muốn hay không thì mọi thứ luôn bị đẩy về phía sau à, cái quan trọng là các phải ghi cái này dùm nha cái này quan trọng mà cái khổ này bởi vì quý vị phải hiểu cái này nè quý vị mới thấy rằng cái lạc nó cũng là khổ cho nên trong kinh đức phật mới dạy khổ có ba một là khổ khổ tức là sự có mặt của cái gì làm cho mình khó chịu thân tâm đó, đó là khổ đã đành rồi mà thứ hai là cái sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu nó cũng là khổ thứ nhất là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu thứ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình mình dễ chịu Thì cái thứ ba cái tính cách mà cái bản chất mà lệ thuộc điều kiện đó là cũng là một cái khổ nữa Uhm, cái chuyện mà mình mình bị cha chồng em chồng nó chửi là một cái khổ cái chuyện mà chồng mình đi vắng nhà nó là một cái khổ nhưng mà rốt ráo nhất cái chuyện mà mình đang có mặt để làm dâu trong cái căn nhà lạ đó bản thân cái sự có mặt đó nó cũng là một cái khổ chưa có kể cái chuyện bị em chồng nó ăn hiếp chưa kể cái chuyện chồng vắng nhà mà chỉ cần cái sự có mặt của mình trong ngôi nhà đó nó đã là khổ rồi nha yeah. cho nên không phải lúc nào mình cũng hồn nhiên mình nghe nó khổ mình cứ tưởng khổ là phải liên hệ tới cảm giác chưa chắc nhiều khi nó chỉ là cái tình trạng thôi cái trạng huống thôi nó đã là khổ rồi nha yeah. thì ở đây đó cái khổ trong tâm tướng nó không phải là khổ cảm giác mà nó là cái trạng thái bị thúc đẩy bị đè nén à, bị lôi kéo về một phía nào đó mà ngoài ý muốn của mình thì cái đó bản thân nó cũng là khổ và chính vì khổ được định nghĩa như vậy nè nó mới gắn liền với cái vô ngã mà chính vì cái khổ được được quan sát ở từ góc cạnh này nè mình mới thấy cái khổ nó ở cái bình diện rộng hơn nha sâu hơn chứ đâu phải lúc nào mình cũng khó chịu đâu nhưng mà theo tinh thần của a tỳ đàm thì dầu anh đang nhăn răng anh cười đó nó cũng là anh đang khổ đó. cho nên đức phật nó dạy là khi nào khi nào thấy lạc là khổ thấy khổ là mũi tên thấy xả là vô ngã thì tỷ kheo mới hết khổ cái câu này rất là quan trọng khi nào thấy lạc là khổ thấy khổ là mũi tên à. Dạ. kỳ kỳ thấy vô ngã à, thấy xả thấy xả thấy xả là vô ngã ừ. thấy xả là vô ngã thì tỳ kheo mới hết khổ tức ừ, là mới chứng thánh đó nhớ nha và mình tu tứ niệm xứ là để làm chi là để thấy cái này để thấy lạc á, bản thân nó là khổ thấy khổ là mũi tên mà thấy xả đó cũng là vô ngã mà tôi nhắc lại trong râm những ai không phải là phật tử hoặc những ai là mang tiếng phật tử nhưng chưa từng học a tỳ đàm chưa từng tu tứ niệm xứ mà nghe giảng kinh này này cái vị làm ơn cứ nhớ dùm một chuyện thôi các vị cứ yêu đời cách mấy thì chắc chắn sẽ có một ngày các vị bỏ hết mà đi đi về đâu thì chỉ có trời biết nha đó là dành cho người không biết đạo còn cái người mà có học đạo có hành đạo thì sẽ nghiệm ra chuyện khác nó sâu hơn đó là trong tất cả những cái niềm vui hay hạnh phúc mà ta đang có đây nói cho rốt ráo nó chỉ là những giải pháp cho đau khổ chứ vốn dĩ không có cái nào là hạnh phúc hết ừ. tôi ví dụ đói ăn mới ngon khát uống nó mới đã thương nhớ da diết gặp mới mừng nóng trào máu mà gặp mới lạnh nó mới sướng mà lạnh tê tái mà có máy sưởi thì nó mới là dễ chịu nói như vậy thì tất cả những hạnh phúc trên đời này nó đều là giải pháp ừ, nó là giải pháp cho đau khổ chứ nó vốn không có hạnh phúc à, mà tại vì mình không thấy ra cái này mình mới tưởng mình mới tưởng thí dụ như bây giờ trong kinh đó các anh mà tham nhiều thì anh mới đi tìm cái giải pháp nhiều mà anh đi tìm giải pháp nhiều thì anh thấy anh hạnh phúc nhiều mà trong khi tại sao thấy anh hạnh phúc thì bản thân hạnh phúc nó là giải pháp mà tại sao chúng ta cần tới giải pháp là vì chúng ta có nhu cầu mà tại sao chúng ta có nhu cầu là vì chúng ta tham tôi ví dụ như bà già mình đẻ ra hai chị em nha bà già mình ông già mình á, cộng lại ra hai chị em mà mình là con trai à, mình chỉ mê có chiếc mô tô mình chạy thôi mình chỉ mê có một cái phone để mình bắt cái con Pokemon Go thôi chứ mình không có cần gì hết không? mình cần chơi game thôi còn cái bà chị của mình á, là nó khổ một chỗ đó là bà mặc một bộ đồ mà quá hai lần là bà khổ tâm à, rồi tự nhiên cái móng tay của mình á, thì mình á, là mình nó dài sọc mình làm biến cắt đất không vậy đó bà già phải chửi mình mới chịu cắt còn cái bà chị mình là tự nhiên nó nó lòi ra cái nhu cầu từ năm mười lăm tuổi có nhu cầu làm móng à, bà đi neo miết đi suốt luôn mà tại sao vậy là bởi vì bà muốn cái móng bà đẹp khi mà bà muốn cái móng bà đẹp thì bà mới làm mọi cách để có tiền đi đi làm móng mà có nhiều khi nó đến cái hạn phải làm móng mới rồi mà bà không có đi làm bà thấy khổ mà khi mà đến hạn mà bà lại có điều kiện về tiền bạc về thời gian về sức khỏe để mà bà lết rồi nó cho người ta làm thì bà cảm thấy hạnh phúc mà cái hạnh phúc nó nó đến từ cái nhu cầu bà muốn bà có cái bộ móng đẹp đó cho nên là mình thấy rõ ràng là cái hạnh phúc trong thế gian này, là nó đi ra từ cái chuyện là mình giải quyết được cái đòi hỏi cái nhu cầu nào đó mà cái nhu cầu hoặc là cái đòi hỏi nó nhiều hay ít là tùy mình yeah, tùy mình mình có nhu cầu nhiều mình có tham ái nhiều thì mình mới có nhu cầu nhiều đừng có tưởng tất cả nhu cầu đều là cần thiết nha tôi đã nói 300 ngàn lần đó là con đường tu hành chỉ làm có để làm một việc thôi đó là phát hiện ra cái gì cần và cái gì mình thích nha các vị nếu ai nó hỏi các vị chứ đi tu vậy học đạo mấy chục năm nên để học cái gì cái gì nó tôi ngu lắm tôi mới nhớ nhiều tôi chỉ nhớ được có một câu à đó là tu hành để phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần cái gì mà mình cần á thì mình mới mất nên mất thời gian sức khỏe cho nó còn cái gì mà nếu chỉ là cái mình thích thôi á ha thì phải xét lại mà hình như trong đời sống này cái mình cần nó ít làm khổ hơn cái mình thích là vì sao vì có thể trong một tháng trong một năm như vậy nó cái nhu cầu nó không có phát sinh thêm nó gọi lẫn quẩn lẫn quẩn lanh quanh có nhiêu đó nhưng mà cái thích thì khác à. cái thích thì khác à. cái thích có thể trong một tuần á, là mình có thể lồi ra một trăm cái thích à, chứ, chứ còn cái mình cần thì khó lắm khó làm sao mà có chuyện trong một tuần mà mình lâu ra những cái thích mới cái việc tìm giùm tôi được hơi khó hơi khó nha nhưng mà cái thích thì có à cái thích thí dụ như tôi không có thích cái đó nhưng mà tại vì do tôi gặp quý vị thấy quý, quý vị xài tôi thấy nó hay hay cái tôi thích tôi mở tivi tôi coi thấy hay hay tôi thích tôi lật tờ báo ra tôi thấy hay hay tôi thích tôi đi ngoài đường tôi thấy trên bản quảng biển quảng cáo hay hay tôi thích tôi tình cờ tôi ngồi trạm xe bus mà tôi nghe ai nói hay hay tôi thích thì tưởng tượng một tuần lễ tôi có biết bao nhiêu lần để cái thích của tôi nó được gọi là ờ, tăng cường bổ sung cho nên nếu mà mình biết rõ cái gì mình thích với cái gì mình cần á thì mình bớt khổ nhiều lắm mà ai làm được điều này chỉ có ông tu tứ niệm xứ nha ổng thường xuyên theo dõi hơi thở của ổng ổng thường xuyên theo dõi những cái tư thế sinh hoạt lớn nhỏ của ổng ổng phải trẻ nhỏ cái con người của ổng ra thành nhiều mảnh vùng để mà ổng nhìn nó đó thì lúc đó ổng mới ngộ ra à đây đây đây cái này là cái mình cần nè cái này là cái mình thích nè à, mà chỉ có cái ông tu tứ niệm xứ ổng mới làm được chuyện đó nhớ nha bây giờ là 10 giờ 20 rồi giờ ráng đấy sao cho nó nhanh nhanh mới biết có nhanh kịp không bởi gì khổ thì à, để coi ờ, bây giờ quý vị muốn nghe nhiều á thì mai giảng tiếp còn mà nghe sơ sơ thì tôi giảng hết alo mm giảng nhiều vậy là ngày mai giảng tiếp phải không rồi dạ rồi một chuyện chuyện thứ hai là thứ sáu này chúng tôi sẽ đi phật tử ở đây họ sẽ đưa chúng tôi ra ngoài đảo mà ngoài đó thì không có internet chúng tôi ra ngoài đó tới thứ ba chúng tôi mới về cho nên là và thứ tư thì chúng tôi lại bay cho nên là ngày mai chúng tôi giảng thêm ngày mai nữa rồi ngày mốt không biết có nghĩa là mình học nguyên tuần này nha mình học nguyên tuần này không biết có việc có học nổi không alo bữa nay là thứ bạn bữa nay là thứ tư hả từ năm tôi có nghĩa là ngày, ngày mai học thêm ngày mai nữa à rồi cái là mình nghĩ luôn tuần sau luôn tại vì thứ ngày mốt á ngày mốt là tôi đã đi rồi ngày mốt là ra ngoài đó nó không có internet à cho nên là thứ tư mà thứ mà thứ thứ ba tôi mới quay trở về đất liền rồi thứ tư tôi lại bay cho nên là nếu tôi thật lòng tôi rất là tha thiết cho nên nếu ngày thứ năm á, mà tôi về bệnh bệnh mà tôi thấy khỏe đó, thì mình sẽ học suốt năm sáu bảy nhật còn nếu mà nói chung chuyện xa thì các bạn à, nói trước bước không tới nha như vậy thì ngày mai á, là mình học luôn ngày mai à, bữa nay là thứ tư thì học luôn ngày mai đấy nha mình học luôn ngày mai đi rồi xả thú sáng mai cũng vào giờ này ráng học cho hết thân quán niệm xứ mà cái đây là một cái bài kinh mà tôi rất là muốn giảng kỹ còn tôi phải thưa rõ bà con là cái kinh mà đế thích sở vấn cái kinh nó hay dữ lắm mà cái kinh đó đó thì nó hơi thì antidam hơi nặng cho nên cái nó mà tôi suy nghĩ hoài nó trời cái này nó nặng quá đi mà nó thuốc bắt mà loại thứ dữ nó khó nuốt mùi vị đều khó nuốt mà bỏ thì uống để mình tính sao đi chúc các vị một ngày vui Idam me nyatinang putu sukita hontu nyatayo Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idang me punyang paswa kaya wahang ho ඉදං මේ පුඤ්ඤං නිපානස්ස පච්චයෝ හෝතු මමං පුඤ්ඤං පගං සබ්බ සත්තනං දීමා සාදු සාදු සාදු